Chúng ta đều biết rằng không ai hoàn hảo cả và cơ thể con người cũng vậy. Chúng ta luôn có các điểm yếu. Các điểm yếu khi bị tổn thương sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho cơ thể. Có thể kể đến như vùng gáy này, vùng bụng này, vùng hạ bộ này. Đừng bao giờ nhanh hơn tao, đừng bao giờ, hiểu chưa? Mày nhanh hơn tao một là mày nhập viện, hai là mày từ giá sự nghiệp từ đây. Vùng cằm này mà khoan, Vỏ bảy màu làm đéo có cảm Khi bị tấn công chúng, khả năng cao là bạn sẽ <laughs> Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đòn đấm múc uppercut Tuy không phải là cú đấm mạnh nhất, nhưng chắc chắn là cú đấm hiểm hóc nhất khi nó tấn công trực tiếp vào một trong những điểm yếu quan trọng trên cơ thể, đó chính là cảm. Khi dính phải cú đấm này, rất có thể bạn sẽ cũng như hook. Uppercut cũng được chia ra làm hai loại đó là uppercut tay trước và uppercut tay sau. Nhưng dù tay nào thì chúng đều nguy hiểm như nhau. Giống như các cú đấm bằng tay trước khác, uppercut tay trước khiến đối thủ bất ngờ và khó lé hơn, nhưng lại có lực yếu hơn tay sau. Với uppercut tay sau thì đương nhiên sẽ tấn công khủng khiếp và chí mạng hơn, nhưng tốc độ ra đòn sẽ không thể bằng tay trước. Được rồi, chúng ta hãy học cách thực hiện một cú uppercut chuẩn chỉ. Các bạn hãy vào trạng thái thủ và sẽ lấy lực ở hông bằng cách đẩy đầu gối lên như thường lệ. <laughs> Thực ra các bạn phải đẩy đầu gối như thế này mới đúng. Hãy bắt đầu với cú đấm uppercut tay trước. Các bạn chỉ cần hạ vai xuống, đồng thời mở tay ra khỏi góc 90 độ, ngắm chuẩn mục tiêu và phóng cú đấm lên. Và đương nhiên tay còn lại các bạn vẫn phòng thủ. Với đòn uppercut tay sau, các bạn làm tương tự như uppercut tay trước, đó là hạ vai xuống, đồng thời mở khuỷu tay ra và mục Vì khi tung ra uppercut sẽ tạo khoảng trống sơ hở rất lớn, nên bạn hãy cài combo khi dùng uppercut. Hoặc dùng khi đối phương đã yếu và trừng phạt những sơ hở của hắn. Một số lỗi sai cơ bản khi dùng uppercut Đấm không đúng vị trí Đấm vòng quá sâu cúi người hơi sâu nhưng đấm không tới. Ngoài ra, uppercut cũng rất hữu dụng khi quấy rối, tấn công đối phương khi hắn vào tư thế phòng thủ. Vì có tính hiểm hóc, nên sát thương nó gây ra thốn không kém gì hốc hay cờ rốt. À nhắc tới cờ rốt tôi mới nhớ, ở video về cờ rốt pan có ông hỏi tôi là đã từng bị cờ rút từ chối bao giờ chưa? Thì tôi xin trả lời là rồi các ông ạ, không như thế còn 8 lần lận. <laughs> Hồi ấy sau bao lần tỏ tình trêu đùa không đánh công, tôi quyết định tỏ tình kiểm nghiêm túc. Chiều hôm ấy, tôi đứng trước ngõ nhà cờ rút và đợi nó đi học về. Sau đó tôi rút ra một cục sô-cô-la và rút ra tay nó. Xong rồi nói, chào em, anh đứng đây từ chiều. Nhưng mà chưa bao giờ anh... <laughs> Nhưng tôi không thể ngờ rằng là cô ấy không thể ngờ rằng là bố cô ấy đứng ngay đằng sau cô ấy không ạ. Và sau đó... con tim tôi nổi tiếng đẹp trai đi xe đẹp nhà giàu giữa một rừng thanh âm chỉ nghe tiếng em trong cô làm thế với tôi lên à? xuống tâm tư anh là nhà giam với nỗi nhớ về em là song sắt nhưng tình cảm đâu phải nhành cây nên nó đâu có dễ và như về áo em buông bởi vì ta quá trễ giờ đến và cướp em đi là điều ta không được làm và sợi tơ hồng đang buộc ta nó lại không buộc nàng nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn